cảm giác đó có ai hiểu thấu bên anh Em không được hạnh phúc Rồi em đi theo người ta Bỏ anh một mình Cô đơn trong ban đêm Bạn thấy thanh nhẹ vừa nắm lấy tay của em Dù đã cố gắng quên mình đã chia tay khoảng cách quá lớn không thể quay lại quên một người mà mình quá yêu cảm giác đó có ai hiểu không đường về hôm nay có lẽ vắng bóng em đi cùng lòng này cô đơn buốt sáng nghe lạnh hơn quá khó khóc em khi tìm chỉ hứa yêu một ngày hôm nay có lẽ vắng bóng em đi cùng lòng này cô đơn buốt xa nghe lạnh thương quá khó không em khi tìm chỉ hứa yêu một người chẳng hề đôi với em chỉ là mơ vùi mình trong những ký ức nỗi đau anh kéo dài tìm lại cảm giác khi em không biết sau lưng anh như giờ đây chỉ là quá khứ thôi sống bên người em có đường hạnh phúc nhưng giờ đây chỉ là quá khứ